nếu tê lý ngoa sự chế là nhi nếu chỉ cả nè tia mà sa ngoa tê nếu mà suy ra là ngoa tê nếu chỉ phong à mà thuê tak banyak